phơi vùng trời bình yên một nơi nào đó phan thiết nơi mà chúng ta có thể cắm trại và đi giờ đi về hào quay xe